hát giờ trên tim cốt và cái kết. Bạn của ai đây? Chắc đá cốt đấy anh. Vậy hả? Có mic không bạn? Mic được thì mic lên. Mic lên đi cho vui. Không còn em là đời anh chẳng nghĩ nghĩa gì Đàn thì hay rồi mà hát hay quá Cái này là hát chứ anh hát cái gì cố gắng bốn ba ngoài kia chúng năm giờ Chưa thấy ai hát dở như bạn Tập hát nhiều lên nha quê cưới nàng mời em đi về hát quê lên xíu là hay. treo xuống ba la ngồi trà đa ngoài hồ ca mình cùng ca được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình muốn em là ma của con anh Trời giọng sáng nghe hát vậy nghe hay hẳn luôn đi con của tia mai hay quá nha dài nhẫn bay thiên địa Đàn giỏi hát còn hay nữa Đúng kiểu con trai em thích Đêm nay ta say ta bay tăng hai Thử hát giờ trên tim cốt và cái kết phần 2 Đủ người rồi, vào đi em Bạn này có mất không à? Có lẽ ông trời hát đã hết cả mình quen biết nhau Có lẽ Em thắp xuống đi bạn Hát thì giờ còn đi hát dạo Em nghe cũng hay mà Chả thấy hay chỗ nào Em chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh Cả trái đất này không Đó, thấy hay chưa? Bây giờ mới hay Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh Hãy cho anh cơ hội để Tuyệt vời quá bạn ơi sống cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ ngày nào em cũng đường vui ngày nào em cũng mỉm cười vì bên em luôn có anh kề bên kết bạn với tôi đi xíu rảnh hát tôi nghe tiếp nha thử hát giờ trên tim cốt và cái kết phần 3 Ai mời bạn này à? Hình như đã có đó chị Bật mic lên đi bạn Bao năm qua cứ sống vô từ ngày Hát như Bạch Kiêu vậy đời Giờ thì chờ có em kế Đàn bên quét hát chả khớp tí nào ghế vô nói nghe nè em bằng lòng thì anh bướng qua Cứ dắt anh đi lòng vòng Đường nào tìm về tim em khó quá Hát hay quá, bạn kia rồi luôn Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi em đừng đi Bây giờ mới hay này anh hay đang hát vậy nhau đi cuộc tình hát hay quá nha phải gọi là quá hay đi Ba má anh đã kêu thôi mày cua dính ai tiền tao sẽ lo Ôi quá tuyệt vời tụi mình là nhất Thả tim cho bạn này Thử hát giờ trên thế giới và cái kết ui trai này, vào đi anh Có mất không nhỉ? ưu tư muôn phiền vượt mau cùng hát quên luôn bản gốc nghe nó ngăn gì đâu môi á. sang yên bình ta thấy tim mình hạnh phúc biết bao lênh đênh giữa đời sóng dở quá bạn ơi phải lo có anh rồi dù cho nước chảy đã mòn nắm tay em đi qua màn mưa ở đâu nãy còn dở dở mà đúng rồi á sao giờ hay vậy chỉnh giọng hả vẫn xưa lúa kia đã đâm bông mẹ nói em đã Hai từ thôi quá đi nghe mà lòng chồng mong cưới luôn được không hát tiếp đi bạn đang hay mà thử hát giờ trong trận và cái kết phần 9 Bộ đồ nhìn quen quen Anh tính nghị trên tiktok này Đúng rồi, anh hát em nghe đi Hát bọn em nghe đi ạ à. Ok luôn, đề nghị bật nhạc đã Vâng anh để em quay clip lại đang ung dung trên trời Giờ đạp mây xanh hôm nay xuống chơi anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thánh thơi em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây tôi có như cho qua năm sau đám cưới phải anh nghĩ không phải ngày mùng hai có ai quá. em ơi em ở đầu anh mang chầu cau qua anh rước dâu luôn mai đây ta sang giàu quá xa to thịt kho rau muống thắm thiết sẽ mặn nồng yêu thương nắm ân mong vậy thì còn chần chờ chi nữa ngày mình bên nhau dây tơ hồng đúng anh nghĩ rồi xíu ra kết bạn với em em như đang lục tìm mất thứ gì người chịu anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đắn đo em cần chi phải lo vì mình thương nhau lên dây tơ hồng lại lối thành đôi anh thấy vui hơn khi ai gia đình mình nghĩa tình tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau hát hay quá à. Đúng là idol của em, em yêu anh Thử hát rap trong trận và cái kết các bạn ơi, bật mic lên đi Ơi, sao vậy bạn? Tôi buồn quá Có chuyện gì à? Bạn bè bỏ rơi tôi rồi Chơi với tôi nè Cảm ơn bạn nha Ước gì có ai rap cho nghe Tiếc quá, tôi không biết rap Để tôi ra bạn nghe được không? Ok, cảm ơn nhiều nhé vẫn chờ ngày mình thành đôi Đường về ta chung một lối Rap Buổi sáng thức dậy cùng nhau Và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật thà Chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu anh nói dối Thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa Với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời Em không cười tim anh héo mất Mất đi một lửa thế giới Luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái Còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu giỏi tàn gái Ngày đêm cứ nhớ làng thơ Cho dù tim em không mở cửa Thì anh vẫn sẽ luôn đứng chờ Sài Gòn cà phê sữa đá Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ Em mang cây gối mà ôm mơ Rap hay quá ạ à. Đừng buồn nữa nha Muốn có thêm bạn thì vô lít mắc Trên đó anh cũng hòa đồng thân thiện Lại còn vui tính nữa Nghe hay vậy Để tôi thử thử hát rap trong trận và cái kết. Mọi người ơi, ai nghe rap không? Có tôi nè bạn ơi. Tôi nghe nữa. Mà hát chay hả? Đợi xíu, mình bật nhạc đã. Ok luôn, nhanh nhá. Chắc hay lắm đây. Để quay video lại. Hà lội lay chờ gió, liệu lời đó có nhớ anh không? Anh vẫn thừa một chiếc chìu khóa chờ một ngày em đến mở lòng. Anh biết em không thích xến xúa, chúc em ngủ ngon bằng icon. Thủ đô đang trong mùa lá úa lên, anh sẽ cùng em vô Sài Gòn. Dù em coi đây là điều nhảm nhí thì anh vẫn sẽ nói như vậy cả năm. Nếu em còn thấy sợ bóng tối, anh sẽ đưa em cả ánh trăng rằm. Đêm nằm nghe tim thương nhớ, mỉm mỉm cười lầm bầm câu thơ. Yêu em đâu phải là cái cớ một chàng rapper bỗng có kẻ dại khờ. Bạn em nói con trai toàn đứa giả dối Suốt ngày chỉ lại nhảy lời đường mà thôi Còn riêng anh xin nhận hết mọi lầm lỗi Vì tim anh có em là cảm thấy đủ chật rồi Rap hay quá nha Kết bạn với tôi đi Khi nào rảnh hát tôi nghe tiếp Thử hát rap trong trận và cái kết anh ơi, mới lên em bảo Ơi, anh nghe nè Khi nào về quê em chơi đi Quê em là ở miền Tây đúng không? Vâng ạ à. Ở đó có cái gì vui không? Nhiều lắm anh, kể không hết Ok luôn, khi nào rảnh anh xuống nha Ai đang mở nhạc vậy? Quê tôi Bến Tre, lơi có sông, tháng năm dài những ngày giải phóng, lơi lớp trẻ vẫn đang hình thành xóa sạch lỗi đau vẫn còn giải đồng cái lơi đồng khởi tháng năm anh hùng, tiếng thở dài những ngày mênh mông qua rồi cái thời ta còn gian khổ bây giờ phát triển mấy đời thong dong, ta vẫn hát và ta vẫn ca vì cuộc đời này cho phép những bữa cơm chẳng thiếu mùi vị bắt canh rau nhà thịt kho tép, ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá, bóng hàng dừa phía trời xa xa có đàn chim nhỏ bay về làm tổ dưới góc hiên nhà 10 giờ ra hoa, còn gái bên Tre lo đẹp, đẹp thấy sợ lo đẹp thấy ơn, dùng từ ngữ của người địa phương chắc bạn nghe thấy những điều quá trớn tôi khuyên các ông về đây lấy vợ vì con gái chẳng cần văn thơ luôn trung thủy sống trọn kiếp người hai quả tim vàng dưới đồi trăng mơ và bướng qua thướt tha cho đêm tàn nè em ơi về đây má anh cho thêm vàng nè cái tuổi của anh vẫn còn đi học nhưng nếu em thích thì sang thưa rước em về bỏ vào tủ kính sung sướng cuộc đời đó nghe chưa rap nghe hay quá à thử hát rap trong trận và cái kết. Ai nghe hát không? Có tôi nghe nè. Hát chay nha Ok luôn Về cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh Là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngang Để em hát cho anh những giai điệu ngân vàng Đang hay mà hát tiếp đi Tôi không thuộc đoạn sao Vậy tập đi khi nào hát tôi nghe tiếp Ok Em có biết là vài nụ hồng còn vương khi môi em cười Nhưng em yên tâm khi mà anh yêu là anh xác định sẽ cưới Anh hứa sẽ không bao giờ để giọt lệ trên mi em phải rơi Và anh hứa sẽ không đánh mất em khi ta ở tuổi đôi mươi Vài câu nói đường mật của anh có thể khiến em say đắm Nhưng em có thấu cảm giác ngọt ngào khi đôi ta đan tay nắm Anh thì không có gì Ngoài một trái tim chân thành Và em có muốn xây đắp tương lai ngôi nhà hạnh phúc cùng anh Hai bạn ai hát cũng hay Tí ra kết bạn với tôi nha từ rap giờ trong trận và cái kết Em ơi, mít lên anh Bảo Có chuyện gì với anh? Anh thích em nhiều lắm Em chỉ coi anh là bạn thôi Anh nói đùa mà Sao em không thích anh? Em thích con trai biết rap hơn anh rap em nghe à? Không phải anh mở Sài Gòn ngày cuối hạ, em cô gái tóc ngắn ngang vai, Đọc nụ cười em bạn. tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai. Rap dáng hiền hơn tôi. nhỏ bé, em cao 1m52, anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai. Còn anh là chàng hoàng tử luôn miệt mài với những câu ca, chẳng biết nói gì cả. Em ơi anh thích em rồi mà. Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta, chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha. Anh đây không có gì cả, chỉ có có một trái tim Đổi nhỏ bé à? Với Sao anh cô vậy? gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ Khiến trái tim anh bồi hồi Vì anh không hay đi nhậu lên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải xoáy ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cõng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài Rap hay quá nha Rap hay, bắn giỏi, đúng kiểu con trai tôi thích.